Hello, xin chào tất cả các bạn Mình chính là Khế Chơi Channel, còn được gọi là Bán Channel đây Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngôi nhà búp bê mình tự làm Ngôi nhà búp bê bằng giấy mình tự làm nè Rất là đẹp Bây giờ tất nhiên sẽ sẽ giới thiệu ngôi nhà cho các bạn xem Đầu tiên ngôi nhà bằng giấy này nó có một cái ờ, cái chỗ để thư nhưng mà chưa có thư tiếp theo đó chính là một cái cửa cửa hình sọc sọc sọc đây hai cái tay cầm mở cửa ra chẩn tra trơn không có gì tại vì hai bạn này học rất là xuyên năng lên cửa cũng có chữ đây này đây mình sẽ giới thiệu đây là hộp thư chưa có thư rồi giờ mình vô trong nha chờ mình một chút khóa cửa lại bằng băng dính ơ thấu trơn vòng thứ hai vòng thứ hai các bạn ơi vòng thứ hai đây chính là bạn Kiki chính là em đây Kiki chính là em đang nằm trên giường Kiki đang bị bắt kẹt ở đây rồi rách luôn cả giường đây bạn Kiki kia mà mình đã giới thiệu đây ra mượn một cái bộ đây chính là giường của Kiki giường của Kiki nè có hai màu nha màu cam màu đỏ gối chăn giường Kiki ở đây đây là chị của Kiki ồ oh, chị của Kiki không biết chị của ô oh, rách mất giường rồi lại bị mắc kẹt ô oh, chết rồi rách mất cửa giường của mình rồi thôi không sao tí nữa thì mình sẽ sửa sau nếu rác rồi thì mình sẽ làm rác không cả chỗ này đây sẽ để bà này ở đây rác thì lần sau mình sẽ sửa sau không sao có thể ngủ nơi giường của em đây chính là hoa kỳ đây chính là mèo của hai chị em hai chị em sẽ đây đưa rồi ạ à. các bạn ơi đây đây chính là tủ của hai chị em Kaki và Kiki xin tự giới thiệu với các bạn đây chính là tủ của bọn mình đây giờ bọn mình sẽ mở ra cho bạn xem nha Đó, các bạn ơi, những bộ của Hoa Kỳ. Đây là đồng phục của Hoa Kỳ này các bạn. Đây là đồng phục của Hoa Kỳ đấy. Đây là đồng phục của Hoa Kỳ. Đây là cái áo của Hoa Kỳ. Của Hoa Kỳ. Còn Kiki vào giới thiệu cho các bạn đi. Các bạn ơi, còn quần áo của Kiki Chị ơi, chị bế con mèo đi. Ừ. Các bạn ơi, đây là bộ của Kiki, bộ của Kiki, bộ học của Kiki. Kiki hết rồi. Đây, rất là đẹp. Đây là đồng phục của Hoa Kỳ, đồng phục của Kiki. Đây chính là cái áo để cho đỡ lạnh ra ngoài đường của cái áo ngủ của Hoa Kỳ. Áo ngủ của Hoa Kỳ, ở à đâu Kiki, Kiki nốt. Rồi đóng cửa tủ vào thôi Tiếp theo thứ mà để các bạn Kiki với cả Hoa Kỳ ra ngoài đường chính là cái này Không có thì không ra đường Hình tự giới thiệu về các bạn Xin tự giới thiệu với các bạn Đây chính là cái gương cái gương của hai chị em mình còn đây là cái nơ đây là nơ ở ra ngoài đường nơ trong nhà nơ trong nhà hết đây là nơ để đi học mũ của chị mình mũ đi học còn đây là cái ở ờ, cái bờm đi ngủ trong nhà các cái mũ để ra ngoài đường khiên tay ví và đây là các đồ dùng của mèo nhà mình giày dép đó các thứ chỉ có vậy thôi rồi hai chị em mình sẽ đi sang bên Các bạn ơi, tiếp theo đây chính là phòng tắm của hai chị em mình. Kiki giữ cửa cho chị, chị quay. Dạ thưa chị. Đây các bạn, đây chính là vòi nước nhà mình. Còn đây nếu mà mình muốn lấy nước nóng thì bật vào màu đỏ, còn nước lạnh thì bật vào màu xanh lớp biển. Mình sẽ đứng vào cho các bạn xem. Chan rất là rộng rãi. Em ơi, đóng cửa cho mọi người xem chị ở trong nhà vệ sinh em đóng rồi nhưng mà không lấy ra được rồi hai chị em mình đã đứng cho các bạn xem còn đây chính là những cái móc uh, những cái móc để uh, kiểu như là mình đang mặc đồ ấy hoặc là cái đồ mà mình chuẩn bị tắm xong mình mặc mình sẽ treo đây hoặc là đồ mình đang mặc người cũng treo lên đây để tí giặt đây chính là máy giặt của nhà mình đây máy giặt nhà mình nhá đây là nút tắt đây là nút uh, phun nước đây là nút uh, giặt giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem máy giặt chưa có quần áo tại vì cả mấy ngày hai chị em mình khoảng một tháng hai chị em mình chưa giặt quần áo với cả uh, tắm rửa gì hết toàn đi học đi chơi thôi còn đây là cái chỗ phơi quần áo của bọn mình bên này là chỗ bàn ghế để bọn mình ăn giờ bọn mình thử ngồi cho các bạn xem nhé thì người chắc bạn sẽ nhớ nhớ nhớ để mình ngồi đây các bạn ơi chị mình đang ngồi đây đó đây là ghế của chị mình đây chính là tủ lạnh của nhà mình đây tủ lạnh của nhà mình đây tủ lạnh của nhà mình đây chỉ có mỗi trứng ốp la thôi chưa mua gì cả đó chị ơi chị ngồi đấy ăn nhá em giới thiệu cho các bạn ừ ơ sao người chị lại thò ra đây các bạn ơi tiếp theo đây chính là bồn nành răng của hai chị em mình đây đây chính là cái vòi nước Nước đang phun ra Ơ à, chị quên tắt nước à Ừ chị xin lỗi em tắt hộ chị Tắt tắt tắt tắt tắt tắt Còn đây đó Đấy là bộ đánh răng rửa mặt Còn bên này là cái chỗ để để Cái đánh bàn chải với cả cốc để xúc miệng Bên này là của chị mình Bên này là của mình đây chị ơi đây bên này là của chị mình bên này là của mình có thể bỏ ra đấy các bạn đây mình đang cầm rồi này sau đây chính là bồn thôi các bạn ơi để à, khế chua channel còn được gọi là man channel giới thiệu cho các bạn từ đầu nhá chứ các bạn giới thiệu à, rồi rồi rồi rồi quá các bạn ơi giờ mình sẽ giới thiệu nhà của hai chị em lại một lần tại vì hai chị em này giới thiệu chả ra gì cả thế giới thiệu hộ mình đi ừ giới thiệu hộ mình đi giờ sẽ giới thiệu lại nha các bạn ơi đầu tiên là một cái cửa cái cửa này có hòm thư và đây là cái cửa sọc Tiếp theo bên này là giường ngủ của hai chị em Đây là giường ngủ của chị Hoa Kỳ đã làm rách mất rồi Đây màu sắc rất là rực rỡ Bên kế bên đó chính là tủ quần áo của hai chị em Đây, đầu tiên là bộ đi chơi của em, bộ đi học của em, bộ ở nhà, bộ ngủ của em. Còn đây là bộ đi học của chị, bộ mùa đông của chị, bộ đi ngủ của chị. Đó. Mới mua được ít quần áo thôi. Tiếp theo đây chính là bàn trang điểm của hai chị em. Đầu tiên là một cái nơ to, một cái nơ to nữa, đây rất là nhiều nơ. Nơ đi học, mũ để đi học của chị Hoa Kỳ, cái bơm ở nhà, mũ đi chơi của hai chị em, khuyên tai với dâu giả của mèo hai cái áo màu đen màu nâu của mèo mũ mèo đây là đôi vớ vừa là bôi dép của hai chị em đây cũng thế quốc tiếp theo đó chính là phòng tắm đây mở cửa ra phòng tắm có một cái vòi màu tím có nước chảy ra tiếp theo là có một nút đỏ là mình sẽ tắm nước nóng và nút xanh tắm nước lạnh bên này là để treo đồ mình tắm xong mặc hoặc là treo đồ mình đang mặc người thì nữa mình ờ, giặt còn đây là máy giặt đây là nút tắt đây là nút phun nước và đây là nút bật nước bật quay máy giặt đây máy giặt chưa có cái gì cả đây là những cái móc để phơi quần áo và đây chính là bàn ăn của hai chị em haki và Kiki đây là những cái đĩa để sẵn trước có ba cái ghế và một cái tủ lạnh có hình trái tim và những cái thùng đồ đây bên trong là có một ngăn hai ngăn ba ngăn bốn ngăn năm ngăn sáu ngăn bảy ngăn tám ngăn nhưng mình mới làm được cho hai chị em Hoa Kỳ và Kiki được một uh, trứng trứng trứng gì ta trứng ốp thôi mới được mình trứng ốp thôi tiếp theo đó chính là phòng nhà vệ sinh và phòng đánh răng đầu tiên là có một bồn ờ, bồn ờ, xúc miệng bồn ờ, đánh răng rửa mặt đây là có một cái vòi nước đây đang phun nước còn đây cái để tắt nước là cái màu xanh là cây này bấm phát tắt đây là cái bồn đây như là cái dụng màu nâu tiếp theo là tủ để cốc đánh răng với cả cốc đánh răng này bàn chải đánh răng đây bên này là của chị Hoa Kỳ bên này là của em Kiki chị Hoa Kỳ đây em Kiki đây đều lấy ra được hết đấy các bạn nhé đóng tủ lạ rồi tiếp theo là bồn cầu mini màu hồng hai chị em ít khi đi bồn cầu nên được gọi là bồn cầu mini màu hồng đây là những cái khăn lau mặt khăn lau người đây một cái khăn hai màu một cái khăn một màu một cái khăn một màu tiếp theo là phòng khách phòng khách của chúng ta có tivi đây là con trai con gái bạn trai đang chia tay bạn gái một cái tivi và đây là một cái cửa sổ đây là buổi sáng thì có mặt trời còn buổi tối thì có mặt trăng đâu buổi tối có cái gì gì giờ đang buổi sáng lên cho buổi sáng còn bao giờ buổi tối sẽ lật cửa sổ lên thành buổi tối đấy cửa sổ đây chính là phòng khách đấy các bạn ạ đây chính là bàn của phòng khách để xanh lớp biển đây là các cái ghế của phòng khách cái ghế này mới mua ô thế là hết mất rồi à ờ. các bạn ơi Bây giờ sẽ cho hai bạn này đi thay đồ. Các bạn ơi, bây giờ trong cái video này thì mình sẽ làm luôn tập 1. Giờ mình sẽ làm luôn tập 1 ở ờ, búp bê giấy nhé. À, à, đây sẽ không phải là chị em nữa, đây là họ hàng họ hàng nha sáng rồi sao sao sáng nhanh dữ bây giờ mình phải đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo thôi đây bây giờ mình sẽ đánh răng rửa mặt đã đánh răng bàn chải của mình lại có hai hai cái vậy ôi chắc là bố mẹ mình để cho khách đấy và giờ khách đến đây ở nhà mình thì có thể sẽ dùng <laughs> mình sẽ dùng bên đầu tím đầu tiên là mình phải lấy bàn chải ra đánh răng đã Đánh răng xong rồi, rửa bàn chải đánh răng, cắt vào tủ. Lấy cốc xúc miệng. Mình lấy cả hai lúc gục gục gục gục Xong rồi, một ngày nghỉ ngơi thật là đã. Giờ mình sẽ đi toilet. ôi đau hết cả đít ơi đau đít đau mặt bây giờ mình phải đi ăn đồ ăn thôi đó khoa đi. à đâu khoa đã mình phải đi tắm bây giờ mèo ơi mèo xuống nhé để cho chị tắm mèo ơi mèo đừng có bám chị nữa Rồi mèo chị xuống rồi Bây giờ mình phải lấy quần áo tí nữa mình mặc thôi Đây rồi, tủ quần áo của mình bị rơi Giờ mình sẽ mở cái tủ quần áo ra Hôm nay mặc gì đây? Hôm nay là mình được nghỉ Mình sẽ mặc bộ ở nhà vậy hôm nay mình không đi chơi đâu cả mình sẽ mặc quần này đi rồi giờ mình sẽ mặc à đâu để mình đi tắm đã rồi mặc tao đóng cửa tủ lại vậy không biết hôm nay nhà mình có khách không nữa bố bố, bố mẹ bảo dặn là có khách thì phải mời người ta vào nhà tại vì là khách của bố mẹ ơi chứ bố mẹ hay nhắc mình người lạ không được bỏ vào nhà cho dù khác cũng không được nhưng đây chính là phó giám đốc của bố mình bây giờ mình sẽ treo vào đây giờ mình chả mặc đồ gì mình chỉ mặc đồ lót thôi giờ mình vào tắm ờ thôi mình tắm nước lạnh trời này nóng lắm đứng vào đây gội đầu trước cái đã rồi đóng cửa vào một tiếng sau tắm sạch sẽ rồi ơi mặc quần áo vào thôi khăn lau người thì mình quên lau người rồi nhưng không sao mình đã để khô khoảng mấy tiếng mình mới ra đây rồi Cho bớt lạnh Mèo cưng của chị đi ra chị ăn sáng thôi Rồi Bây giờ xem tủ lạnh Ơ à, sao không một chỗ ra vậy Không sao Nhưng mà có còn hơn không có Rồi cho chị ốp la vào mình sẽ ngồi đây chờ cái bút tí đã